vô cấp cứu cái bác sĩ cũng chích thuốc bổ phổi cho em bé đợi lỡ mà có sinh non thì em bé có thể sống được vừa chích xong cái hỏi bác sĩ bác sĩ ơi bây giờ có thể cho con về con diễn thêm suất nôn tại con suất nôn người ta bán vé hết rồi kêu ông luật cái ông luật chạy xuống trời ba ơi mẹ ơi ba nữa vợ con đẹp <laughs> đang chích thuốc mình mà lúc mà có bầu á là em em đọc chú đại bi ừ. à, xong rồi lúc mà vô phòng hỏi cũng đọc chú đại bi thì em đang đọc chú đại bi cái mấy bác sĩ y tá này em cái phim nó cuối cùng sao vậy trời ơi con em đẹp lắm thôi này nọ mà mình nhìn mình cũng không thấy nó đẹp chỗ nào trong cái khoảng thời gian đó cái mình bị thấm cái câu mà đàn ông đi biển có đôi đàn bà đi biển ờ. một coi một mình đó tự nhiên mình tự tự thấm rồi tự drama rồi tự khóc luôn ở ngay chỗ đó lúc là đang tức là tại sao thằng chồng mình nó không đẻ mà mình phải ở trong cái đẻ rồi thì mình bị tức vậy thôi xong cái bác sĩ mai lại cái bác sĩ đưa điện thoại nè nói chuyện với chồng đi ừ. thì bác sĩ đang mai cho mình cái nói chuyện với ông luật ông luật nói em sao rồi em đang em sao ủa sao gọi điện thoại được nói bác sĩ cho mượn điện thoại gọi cho anh <laughs> nói ủa rồi em đang làm gì bác sĩ đang mai cho em <laughs> thì lúc đó là vừa vừa thấy được cái que hai dạch thì à, như ba bà mẹ khác là cũng rất là là vui trước đó mình cũng nghi nghi rồi cho nên là ừ. khi mình mới thử ừ. thử thì mình thấy là bắt đầu mình cũng muốn nhảy cẩn lên rồi nhưng mà cũng à, ghìm xuống để mà giấu à, ông luật để cho ông luật không biết sao xuống dưới nhà thì không có ông luật nhà phải nói cho ba mẹ biết trước thì lúc đó tại đang còn ở với ba mẹ ba mẹ biết thì ba mẹ cũng cũng mừng ừ. tại vì uh, lúc đó là đám cưới đâu cũng là mấy tháng rồi sáu bảy tháng gì rồi chúc ông luật về ông vừa nghe một cái là ổng tay chân ổng vậy nè thì thì không thì ờ cái mỏng manh vậy hả không mà dạng như ổng là ổng không tin là là là có có có con như tại vì mình đã cắn rồi nhưng mà ổng không nghĩ là em canh chính xác như vậy <laughs> không nghĩ là canh chính xác như vậy Sao ổng gọi điện thoại về báo cho ba mẹ ba mẹ chồng em nói chung là nguyên một nhà ai cũng vui dòng họ ai cũng vui ừ có nghĩa là ổng có nhạy cẩn lên có đúng không có cái người đàn ông mà mình không ngờ nhất lại là đúng người rồi, đàn ông nhiều nghĩ... biểu cảm nhất cái khoảng thời gian đó là cái khoảng thời gian chị ờ, chị bào xô với lại ờ, mình diễn sân khấu nữa là nhớ luôn là 7 tháng mấy còn 8 tháng mới nghỉ là cứ đi quay rồi tối về diễn sân khấu đi suốt như vậy mấy tháng giống như ban ngày đi quay nha xong mà tới ờ, sẩm chiều chiều bốn năm giờ chiều bắt đầu cái bụng mình nó răm răm nó đau mà lúc đó bụng bự rồi đó giác bụng bầu đi quay mà răm răm nó đau mà mình bước một bước chân đó là mình cảm thấy nó nhói mà cái sáng mình ngủ cái sáng anh hết hết xong cái sáng đi quay tiếp thì cứ nó bị cái kéo dài một khoảng thời gian như vậy cho tới cái lúc mà 7 tháng thì bị động thai bị động thai một lần vô trong à, bệnh viện Hùng Dương cấp cứu thì cấp cứu xong thì cũng nói là phải dành thời gian nghỉ ngơi nhưng mà lúc đó thì thật sự cũng mê làm quá đi có bị áp lực về kinh tế không cũng có chứ lúc đó là chưa có tên tuổi nhiều cho nên mình cũng làm có tiền để sinh con rồi này nọ để dành rồi này nọ gần 8 tháng là lúc đó đang diễn trên sân khấu luôn mà diễn cái suất đó là suất à, suất đầu tiên là bốn giờ mấy là diễn gần hết suất rồi là còn có một cảnh nữa thôi là hết suất rồi đó mà nó đau bụng nó đau mà tao nói chết rồi giống như là mình nghĩ là chắc là là nó sắp ra luôn lúc đó bao nhiêu tuần rồi trang lúc đó là tháng. 8 tháng gần 8, 8 tháng. tháng nhưng mà chưa đến ngày dự sinh chưa ừ, ừ. trời ơi còn tới tháng mấy đúng nữa. rồi con hơn còn còn lâu lắm thì uh, lúc đó là cũng lo khóc quá trời trên sân khấu mà cảm thấy bị tuổi thân á khóc ừ. khóc quá trời khóc và nguyên sân khấu cũng hết hồn lấy ghế bố cho nằm mà giờ còn một cảnh nữa cũng ráng lết ra diễn vừa diễn xong cái uh, cô đàm loan nó nhớ cô đàm loan chở vô trong uh, bệnh viện tự vũ cấp cứu vô cấp cứu cái bác sĩ cũng chích thuốc bổ phổi cho em bé rồi chích thuốc gì tùm lum chích quá trời luôn để mà đợi lỡ mà có sinh non thì em bé có thể sống được vừa chích xong cái hỏi bác sĩ bác sĩ ơi bây giờ có thể cho con về con diễn thêm suất nôn tại con <laughs> suất tối người ta bán vé hết rồi người ta bán vé hết rồi giờ con diễn giờ khán giả không biết làm sao bác sĩ là quá trời la cuối cùng cũng phải nghĩ là cái đêm đó là cái suất đó cũng nghỉ luôn ừ, cũng hủy luôn trả vé trả vé cho người ta thì mình cảm thấy là mình bị ai nấy như là cái, mất cái... mất cái bóp tiền của anh em á dạng vậy mình thấy vì mình mà bị ảnh hưởng đến mọi người á cho nên là từ đó nó bắt đầu nghỉ luôn không có diễn nữa là nằm nhà nghỉ dưỡng luôn cái ngày đi sanh là bị bất ngờ là chưa có tới cái ngày sanh một tuần nữa mới tới cái ngày dự sanh ngày đó cũng đang vui vẻ có mấy bà chị đồ ở dưới, dưới quê lên đồ coi đồ em bé rồi sắp xếp rồi đang ngồi giỡn giỡn giỡn cái đang mình cũng đang nằm trên giường coi tivi rồi nói chuyện giỡn giỡn giỡn cái bà nói cái gì bà chị bà nói gì mình á bà nói hả gì vừa vừa ngồi bật dậy một cái là bắt đầu nghe cái bụp đúng rồi <laughs> nghe một cái bụp giống như tiếng bong bóng đổ mà từ mình con đầu mà mình đâu có biết là là nó như thế nào mình nghe cái bụp cái mình ơ à, là tự mình bị điếm rồi luôn ừ. cái chị hỏi cái gì á hình như là em bị vỡ ói hay bị gì á em mới nghe cái tiếng đó mình cũng có đọc tham khảo nó vỡ ối là nó sẽ ra nước ối nó sẽ ra sao sao mà mình không không, đâu nhẹ ừ nhẹ thì mình nghĩ là nhẹ nhẹ thôi ừ. trời đứng lên một cái nó ra xối xả nó ra mà ao ao ao tự nhiên lúc đó mình đứng à, à, trời ơi cảm giác giống như ai đã dùng cái xô nước tạt tạt vô người mình đó. đó mà mà ra xối xả vậy ừ. mà mình cũng lo mình hết hồn mấy bà chị mình cũng hết hồn tại mấy bà chị cũng xin rồi mà cũng không có bị cái tình trạng giống như mình kêu ông luật cái ông luật chạy xuống trời ba ơi mẹ ơi ba mẹ ơi vợ con đẻ <laughs> ta úm um sùm mau mau chở vô trong bệnh viện đưa vô thẳng vô trong phòng cấp cứu luôn để mà mổ sinh mổ luôn tại vỡ ối nhiều quá sợ em bé bị khô mình kể chi tiết chút xíu về cái lúc mổ mình chụp thuốc mê thuốc tê mê hay tê ừ tê tê vậy là mình biết hết biết mà lúc đầu thì tưởng đâu đẻ thường ờ, được ừ. thì có đóng cái đóng cái tiền gì mà để cho ba có thể vô phòng trong gia đình à. phòng gia đình ờ, để mà có thể vô trong chung với mình đóng xong rồi tự nhiên cái hôi đẻ mổ là người nhà nhà không được vô ừ. trong đâu được vô đâu cái đẻ cái có mình mình trong đó vô trong phòng mổ mà nhớ luôn là mấy bác sĩ khác thì lúc đó là thật sự mình không phải là nổi tiếng dữ nhưng mà người ta cũng biết, biết là rồi. diễn viên biết là diễn viên rồi và cũng đóng nhiều phim thì uh, mấy bác sĩ y tá vừa thấy mình cái uh, mấy phòng khác thôi ý trời à, vậy, vậy, vậy, đóng phim nè đóng phim nè xong rồi cái lúc mình đang mổ đang chích thuốc mê mình mà lúc mà có bầu á là em em đọc chú đại bi Ừ. À, xong rồi lúc mà vô phòng hỏi em cũng đọc chú đại bi thì em đang đọc chú đại bi cái mấy bác sĩ y tá này, em cái phim nó cuối cùng sao vậy <laughs> đang mình đang mình đang mình đang tập trung đấy mình tại vì mình sợ mình rất là sợ nhưng mình phải đọc kinh thì bác sĩ cứ hỏi em cái phim nó cuối cùng thằng nó có chết không là cái phim đang chiếu trên truyền hình <laughs> ờ, à, rồi cuối cùng em sao cuối cùng cái nhà nhớ hỏi hỏi hồi mình không biết là mình đọc tới đoạn nào mình cũng trả lời lúc đó mình như là nằm trên bàn mổ rồi mình nghĩ là phụ thuộc vào mấy y tá bác sĩ rồi ờ, nếu mình không trả lời mấy y tá bác sĩ giận là mình đau <laughs> giận là, là mình đau sao sợ chứ sợ à hỏi gì mình trả lời trả lời xong chút cũng không biết là đọc tới đoạn nào cái thôi kệ cũng không đọc nổi không đọc nổi nữa luôn mổ xong ấy mình không thấy đau thật sự là không thấy đau gì hết cho tới lúc mà tự nhiên mình thấy cái bụng mình ấn một cái à. đau à. đau chị vừa chuẩn bị đó á một cái mà chưa kịp lên cái tiếng á nữa là nghe tiếng khóc ê oe oe ừ. rồi là lại bé ra rồi à, em bé ờ, của trang nè nặng bao nhiêu vậy đó thì lúc đó là mình chưa có mổ mắt lúc đó còn cận hai ờ. độ mấy cho nên là vừa như vậy rồi vừa khóc rồi này ờ. nọ rồi sao mình nhìn được thấy con nó trời ơi con em đẹp lắm thôi này nọ mà mình nhìn mình cũng không thấy nó đẹp chỗ nào <laughs> đâu có thấy được cái mặt nó đâu một khối mờ mờ à, trong cái khoảng thời gian đó cái mình bị thấm cái câu mà đàn ông đi biển có đôi đàn bà đi biển một côi một mình nó tự nhiên mình tự tự thấm rồi tự drama rồi tự khóc luôn ở ngay chỗ đó à. trời đây là một cái ca chưa bao giờ có trước giờ người ta chỉ có những cái ca vậy nè ôi em cảm thấy mình vĩ đại mình đẻ được con ủa, sao mình đẻ được cái đứa này vậy ta ủa sao con mình xấu vậy nhưng trường hợp mà con mọi thứ quyện lại thành một khối mờ mờ không thấy <laughs> thiệt em, em có thú thấy. nhận với bác sĩ là thiệt ra em bị cờ em không thấy gì không không hay cùng nói. khóc cho đúng kịch bản vậy luôn khóc chút xíu vậy thôi mình dạng mũi lòng mình khóc chút à. xíu vậy thôi là lúc là đang tức là tại sao thằng chồng mình nó không đẻ mà mình phải ở trong đây đẻ rồi thì mình bị tức vậy thôi xong cái bác sĩ mai lại cái bác sĩ đưa điện thoại nè nói chuyện với chồng đi ừ. thì bác sĩ đang mai cho mình cái nói chuyện với ông luật ông luật nói em sao rồi em đang em sao ủa sao gọi điện thoại được nói bác sĩ cho mượn điện thoại gọi cho anh à. nói ủa rồi em đang làm gì bác sĩ đang mai cho em <laughs> còn gọi điện thoại dạ, dạ, dạ. à, gọi điện thoại nữa anh ừ bác sĩ đang mai bác sĩ cho em mượn điện thoại gọi cho anh trời ơi công nhận bác sĩ ekip đi dễ thương quá rồi rồi da kề da không là... có đặt em bé lên trên người mình cho mình ấp không không không, không có luôn. luôn cuối cùng là mình thấy một khối mờ mờ một khối mờ mờ thông tin chưa là kịp đụng tới luôn chưa kịp đụng tới con mình đẹp đó tin ừ, một, cái một, niềm một tin. thông tin vậy thôi là con mình đẹp lắm rồi xong rồi tới lúc mà đẩy vô trong cái phòng hồi sức là là lúc mà ẩm đứa bé để dưới cái chân mình lúc đó mình ngồi cũng đâu có được mà nó khóc quá wow, trời khóc ở dưới mà kêu y tá em ơi em ơi <laughs> sao con chị khóc dữ vậy em cái nói ờ, chắc nó khát sữa thì, khóc nó khóc mà nó khóc một hồi mình nghe cái tiếng nó bị khang luôn á nó khang cái tiếng luôn rồi mình xót ruột rồi nói em ơi em có cách nào cho con bị bớt khóc không em mà tại chị không cử động được em ơi <laughs> chị bị liệt chứ không cử động được nữa rồi em ơi cái ông luật ổng ẩm con xong cái ổng cũng đi kế bên chị ổng cũng nói tự nhiên tôi hình dung ra mặt ông lực lúc này luôn á trời kiểu như là kiểu như rất là đắc ý đắc ý mà không biết sao lúc mới đó anh anh đi chộm vía nó chộm vía tự nhiên nó mắt hai miếng rõ rành rành mũi cao mà nhìn nó nó nó nhìn rất là là, là giống như ràng, ờ, rõ ràng nét nào ra nét ừ. đó luôn còn đẹp lắm em con mình đẹp lắm lần đầu tiên mình cho em bé bú à. á ờ. mình có cảm nhận được chưa lúc đó là có, có thật sự nè mọi mọi người à, hồi xưa giờ mình đọc à, truyện hay mình coi phim mình đọc thông tin mình nói là trời ơi tình mẹ bao la rồi ẩm con là một cái gì đó hạnh phúc hạnh phúc nó nó xạo cảm giác rưng tôi không có thấy gì hết tôi tôi lần đầu bà tiên cận bà ơi không lần đầu tiên mà ẩm đứa con ở trong tay kìa nói ủa sao tự nhiên mệt ghê tự nhiên có cái đứa này <laughs> thật sự lúc đó là chị bao nhiêu tuổi lúc đó chị đã uh, ờ, 29 tuổi rồi ừ. nhưng mà tại vì uh, chị nghĩ vậy nè nói vậy nói mình thương là mình thương đứa con chứ không phải là ổng thương nhưng mà khi mình ẩm một cái đứa bé xa lạ thật sự thì mình nói cái tình thương của nó là nó như là nó ẩn giấu ở đâu ở đâu bên trong á nó chưa có bộc phát ra được đối với mình á mình lúc đó mình vừa bị mệt mình vừa bị hao tổn sức khỏe mình được bị đủ thứ cho nên là khi mình ẩm cái ờ, thằng Andy đầu tiên là cái cảm giác của chị là xa lạ với lại một đứa nhỏ nó là cảm giác thật đó đúng rồi là tại vì khi mà mình chưa có tiếp xúc với nó chưa tiếp xúc. mình chưa tiếp xúc lần đầu tiên mình thấy nó cho nên là mình còn lạ lẫm mình mình chưa có tình thương nhiều đúng mình thì trải ngày một đúng rồi, rồi. tới ngày thứ đúng hai rồi. ngày thứ ba tự nhiên cái tình thương cái mình nó mới nó, nó, nó, nó có sự kết nối rồi. Còn... nhất là những lần con bệnh à, đó tự nhiên cái lúc lúc lần đầu tiên mà ai ai nói tôi là trời ẩm được đứa con lần đầu tiên là nói một cái gì đó hạnh phúc không tôi nói không tôi không có hạnh phúc <laughs> lúc đó tôi đâu đâu có thấy ngộ lắm ờ tôi thấy rất là ngộ cái cảm giác rất là ngộ đứa bé này đâu ra <laughs> nó là một đứa xa lạ nó không có gì á mà ngày một ngày hai mình nuôi rồi cái nó khóc nó nó cười nó này nọ mình chơi với nó thì cái tình thương nó từ từ nó nhiều hơn có cái giai đoạn nào mà anh chị bị áp lực về vấn đề kinh tế khi mà nuôi con không là mới sinh đó em khoảng thời gian đó là cũng không phải là có tên cho nên là mình làm bao nhiêu đây tiền thì mình sẽ ăn bao nhiêu đây tiền thí dụ dư thì dư chút xíu thôi chứ không có phải là dư nhiều mình vừa sinh xong là chị phải nghĩ trước đó là hai tháng rồi ờ, mà khoảng thời gian đó anh luật cũng ít đi làm không có phải là nhiều như bây giờ kinh tế là phải phải phụ thuộc vào chị khi mình nghỉ thì anh luật cũng đi làm lai rai để mà lo phụ gia đình đồ này nọ xong rồi tới một lúc mà uh, hùng hạp làm ăn rồi này nọ bị mất bị cái lừa. số tiền đó luôn bị, lừa hay bị không bị phải xui. là lừa nhưng mà xui thì coi như mình coi như xui mình mất cái số tiền đó luôn bị mất cái xe nữa đang nằm ổ trong tháng luôn thì ông luật ổng chạy cái xe mà chiếc xe đó hồi xưa là của ba chị cho dạng như cho hai vợ chồng mà vừa vừa cho vừa bán là cho chiếc sh mà bán đâu có hai hai ba chục triệu à ừ. trộm nó vô nó lấy chiếc xe luôn mất chiếc xe thì giờ hai vợ chồng đã diễn viên mà đã không có xe đi làm thì đâu có được lấy cái tiền để dành đó mua một chiếc xe để cho hai vợ chồng đi làm lúc đó năm đang nằm ổ mà mình nghe mất vừa mất xe mà lúc đó tiền cũng eo hẹp ông luật mỗi lần mà kêu ông luật đó là hết sữa cho con rồi là ổng đau đầu em xin ngắt chút xíu em có nghe anh luật tâm sự một cái câu chuyện như thế này đó là đang trên đường về gần tới nhà rồi ừ. nghe vợ gọi anh ơi ghé mua sữa cho con con hết sữa mà anh không muốn về nhà luôn đúng rồi là không có tiền ừ. không còn tiền cái lúc mà anh ơi mua sữa và ông luật ông cũng không muốn về nhà mình thì mình nhìn ra câu chuyện khó khăn kinh tế trang đánh giá coi là cái gọi là cái nội lực của trang hay là của anh luật mạnh hơn để cả hai dìu nhau qua cái giai đoạn đó trong cái khoảng thời điểm đó thì em nghĩ là cái phần của em mạnh hơn thấy rõ ràng anh anh anh luật là cũng muốn lắm ừ. muốn làm một cái gì đó cho vợ con nhưng mà em biết diễn viên mình là phải thời đúng thời, rồi đúng rồi diễn viên là phải có thời thì ừ. mới làm được cho nên là anh luật đang bị loay hoay và không biết phải làm như thế nào thì thì cái khoảng thời gian đó thì à, vừa đầy tháng thằng thằng con xong là qua ngày hôm sau là em đã đi quay đi diễn lại rồi ai cũng hỏi là sao Ủa, sớm dậy sao sớm dậy mai mốt mày mày bệnh chết luôn đó á. đó, ừ, ờ, đó mai mốt mày bệnh chết luôn ấy, mày không có y y vậy được nó trời em nhớ nghề quá chị ơi em nhớ nghề của anh ơi em ở nhà em chịu không nổi nhưng mà mình đâu có than với người ta làm chi ừ. mình không thể than em không có tiền cho nên em phải dạy em phải đi quay em phải đi diễn em mới có tiền mua sữa cho con em mình đâu có than ừ. mà khoảng thời gian đó là cũng thân với nhiều anh chị em nghệ sĩ lắm rồi chứ bộ đúng không? cũng đang thân với ờ, thành giang đồ nè rồi con lan đồ nè mà cũng chớ hề hỏi ê cho tao mượn tiền hay gì tao lo mua sữa cho con con cũng không có tại vì cái sĩ diện trong người mình nó cũng cao cái này mình tin là mình sẽ mình tin là qua. mình có thể làm được ừ. khi vừa vừa tại tháng xong là nhắn cho bên sân khấu là em đi diễn lại được rồi tại thật sự lúc đó sân khấu cũng đang cần mình bên sân khấu thấy mình diễn được thì sắp mình diễn diễn xong thì có tiền mua sữa cho con thì từ từ là mấy chỗ show quay khác nó cũng họ cũng kêu mình lại luôn là mình đi quay đi lại từ đó luôn